Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming và Di Khải kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em Ở video này thì à, Khải à, sẽ bán à, một cặp nhẫn may mắn như em, một con nhẫn may mắn 4 và một con nhẫn may mắn 5 và anh em cùng xem sơ qua. Đây anh em à. Thì Khải mới đang hồi chiều cách đây 4 tiếng trước thì ở mấy chủ S8 Phật Sơn Ký Sử, Khải đang là bán một con nhẫn may mắn 5 dòng 1 với trị giá 45 kim tương đương khoảng 3 triệu và một con nhẫn may mắn 4 dòng 1 tương đương 20 kim thì khoảng 1 triệu 2. À, đâu tương đương là à, 1 triệu hai đúng rồi thì à, khả năng ra bán hai món năm hai món này tương đương à, giá 65 kim thì nó khoảng tầm à, vì khoảng tầm 4 triệu 3 4 triệu 3 thì ok bây giờ thì Khải làm video này thì Khải sẽ bán cái nhẫn này cho một người mua nha em biết là anh em nào mua đây anh em đã Khải tích Khải sẽ bán cho một người được Khải Khải bán với giá là 3 triệu 9 thì tương đương khoảng tầm 60 kim nha em fit 5 kim ok giao dịch rồi bán cho nhân vật Hector Cubo mình băng cướp đây nè cầu thủ này một hạt ờ, thiếu long hạng 64 phải thiếu long hay cô long đao à, cô long đao nè cô long đao bán vâng, cô long đao hạng 64 một thiếu long ở à, quên một cô long đao cô long đao <clears throat> đồ ông này cũng ok ấy cái này chắc là cũng được uh, cũng ok chắc 80 chón 80 chậm rồi rồi ok giao dịch thôi em ơi à, một cái là may mắn năm một cái may mắn bốn nè <clears throat> đó Hôm trước thì Khải còn mua một cái mình bán năm này cũng bốn mươi mấy kim đó nè Giờ Khải bán 40 ờ, kim này Khải bán nhẫn này 40 kim tại vì ờ, Khải dư nữa nè Nên là Khải bán hôm trước Khải ờ, xanh ra Xanh thì không phải xanh đi chan em mà Đi chan rất được nhận mấy bán năm này Dư năm nay dư thì bán luôn Còn mấy miếng 4 này thì Khải thay cái nhẫn Khải thay cái nhẫn động sát vào 25 vào á Khải thay đoạn nhẫn động sát 25 vào thì nó dư nhẫn mấy bán 4 này ra à, Cái nhẫn này thì mới tranh ra cách đây vài ngày trước nè Mới tranh ra cách đây vài ngày trước đúng hoặc chưa đợi tới nha em cái này giao dịch à, kỳ kỳ tới nữa đúng à, chưa với trị giá số 10 kim tương đương 3 à, triệu 9 nha nè giá số 15 thì lấy 3 triệu 9 rồi ok đúng hoặc chưa hai nhẫn nha em đó sau khi giao dịch xong hai nhẫn này thì Khải sẽ cho anh em xem lại sơ qua xét đồ may mắn của Khải nha đó hai ok ok bạn rồi chốt à, ok đó anh em thì uh, khải đã bán xong cặp nhẫn may mắn chính của khải nha anh em cặp nhẫn thì tầm này nó rất rất ok nè như khải đã khải cũng có một, cái may mắn năm này đó thì hiện tại chiếc may mắn của khải thì ờ, dây chuyền xấu nè hôm trước khải mua 2 triệu mà tầm này rẻ này. cái dây chuyền nữ thì may mắn xấu này nó ra rất là nhiều nè nên là dây chuyền này nó tầm khoảng tầm một triệu hơn thôi hôm trước khải mua 2 triệu ở nhẫn này hôm trước khải mua 40 máy kim giờ khải bán 40 ờ, kim thôi nói chung là lỗ vài kim mà không sao đỡ bán như đỡ chơi đâu dư này mà là mình bán 9 nè 11 nhớ lộn 11 nè lại cái này mình bán 4 thì là 15 15 mình 4 mình bán 4 này hôm trước hãy mua 1 triệu 15 may bán 15 rồi kèm với cái nhận động sắt 25 là may bán 40 và kèm với cái uh, may mắn uh, 5 từ mặt nạ thì hiện tại ở xếp may mắn này Khải có cho mình đó là 45 may mắn nha mọi người 45 may mắn rồi đó đây à, anh em nhiều anh em ờ, hay xem Khải livestream mà Khải đánh bot á thì khải soi cái ăn nha mi qua thứ yên đâm ra là cái nhẫn nó không thấy kích đó nhiều anh em bảo khải là mang nhẫn không kích thì mang làm gì thực sự là khải đang mang xét định quốc nha mọi người đó mang đến xét định quốc mà nhiều anh em là comment là mang nhẫn không kích mà mang làm gì thì cái đó là do mình xem tin tức nè xem tin tức từ ngày khác ví dụ như khải đang ở này khải xem qua bên này này đó thì thực sự thì đâu có kích đâu nè đó thì anh em phải để ý là mình đang mang xét đồ gì nữa nè đó rồi ok cảm ơn em đã theo dõi video này và Xin kính chúc anh một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye. Nếu như những cái video nào buôn bán hay là mua đồ nào ok hơn thì Khải sẽ làm cho anh em xem và theo dõi của cụm chủ S8 Phật Sơn Kiết Sử này nha anh em ơi. Ok bye bye mọi người. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Rồi đừng quên nhấn like chia sẻ ủng hộ video nha anh em ơi và đừng quên nhấn nút đăng ký mạnh nha.